này xíu thưa ông tí nữa này ờ, Sờ thơm tí ông có đủ tiền trả không? Thì là ba cộng phải là thua là ba tỷ thì đó đúng không? Ok tôi ăn hết một xíu ờ, xíu một tí nhá. Mở ra xíu. Có thế như này này, vắt này là tài tôi ăn đúng không? Xíu rồi. ông ăn đúng không? Rồi. Mở nhá. đi mẹ này, tài. Thôi rồi rồi Đưa ra này. Đấy nhá. Cái này. Nào đấy? Anh chỉ lấy ít dung dịch này thôi. Ừ. Xong anh chạm một tay uh, chạm tay hột đấy. Xong anh đeo dung trên người đấy, cái dung này anh đeo đâu cũng được cứ tài dung dài xỉu dung ngắn ok không ờ anh em như này nhá vừa thì anh gọi điện qua cho ông rồi ờ ờ ông đang đâu ấy ờ rồi ông, ông chờ tôi tầm khoảng ờ, hai ba phút nhé tôi đang ờ, dở đi, đi xin gác nhé chờ đi rồi ờ, tôi ra tôi mở cửa bỏ em ra mở cửa đó nó đến đấy giờ này nghĩa là cái này ấy tài dung dài tài dung dài xỉu dung ngắn chơi nào cái dung này đâu đây anh chỉ lấy dung dịch này anh chạm vào tay thôi không chạm vào tay cứ 10 phút trên tay nó còn tác dụng đúng đấy nó mười từ 10 phút rồi à thế giờ, giờ nó bôi luôn vào xong rồi chạm vào là được không rồi ok đấy cứ tài dung dài xỉu dung ngắn thôi từ từ nhé chờ anh bôi cái xong mày ờ, đón lên đón đấy nhé nó, nó, nó đang ngoài cửa đấy đón đi đi mẹ con đợi nó nó được cầm đồ đang ấy có nhá ờ, đây đây đây ơ ui giời đâu thế tôi chờ mãi ai biết được nhà gọi từ nãy là đồ đắc anh đây tiền chuẩn bị tiền cho ông này đây đó đây rồi anh cầm xa đó đồ thôi ừ đấy một tí rồi làm vừa rút ngân hàng vội quá đánh nhà hai thằng thì ăn sướng Dạ ơi cứ mỗi thằng bị bảy năm năm bảy trăm là anh ok đây ông chọn là ba hồn đi để tôi kiểm tra đồ tôi đây lấy vào này thoải mái ấy đồ tôi kiểm tra thoải mái rồi à cái thì đâu mình chắc chắn đâu ạ giờ đánh bạc tiền tỷ nó chắc chắn à. Ủa, anh gọi từ sớm, từ tưởng đến sớm đại à. À. Về chưa? Ok. Về chưa? Ông làm cái tôi đéo cần làm cái đấy. Từ từ ông cho tôi tí rồi tôi lấy cái, cái, áo à, ghi xong à. đi. Đây. Đây tặng em xíu. Đâu mà sắp rồi. Đấy, đấy đây. ba xỉu đấy. Vậy à tài năm chục mở cái đầu này mở này tôi được 11 điểm nhá nói to lên xuống mạnh tay nào năm chục xuống tí nữa đi thế thôi tài không năm chục rồi chịu ô xỉu tài một xíu tài ừ. tài nói to lên bao nhiêu điểm đấy ừ trăm rưỡi để anh tài trăm rưỡi nhá xuống một trăm năm chục một trăm nữa đi tài 200 triệu xuống 100 triệu đi Để, tài 300 triệu thế là bà có to không xỉu thừa đâu 200 triệu ông bán xỉu tôi đúng không bán xỉu 200 triệu thế là tài này tôi ăn đúng không bảo là tài ăn không xỉu tôi ăn mẹ ba bốn năm mười hai triệu nhá ăn hai 200 một này hai này ba trăm này ừ. ok đây cả bạn thêm địt mẹ tiếp tục tài ấy. 300 này 300 dạ. triệu tài xuống thêm 200 nữa đi 200 triệu tài nữa 200 triệu tài nữa Đấy. Tài 14, 14 6, điểm nhá 14 điểm bao nhiêu 1 2 1 3 4 500 triệu 3, 4 500 triệu Đấy Ông cứ sao ấy Sóc loạn lên rồi Đèn đấy Đèn Mấy tiếng máy xỉu 300 ừ, nữa. đồ đạc của ông đồ ai ăn thua chịu 300 sử dụng 200 thôi 200 thua cho vay thêm sai buồn để người à. vay 250 à. chú thêm 250 ừ. bao nhiêu 500 500, 500 không? đúng không làm gì có nắm tài như bánh xíu 500 triệu 1 2 3 3 Tôi đủ đây, thế tôi cho ông mượn thêm 500 nữa làm một tí đi nhá ừ, bắt hơn một năm trăm có gì là nếu ông thua là mai là ông phải xoay tiền trả tôi không được rồi ờ, anh em cái gì nói rõ đấy không chưa? giờ tôi như nào đấy thì biết là thế tôi mới rồi. cho ông vay không ông mua tiền ai cho ông vay đấy bán này tôi này đánh tài yeah, dạ, đánh tài 300 triệu đi ông ăn không mà vội bắt này dạ, tài sáu bốn ba ba trăm dạ, triệu mà vội gách đâu được hai triệu ba triệu ok rồi Năm nay đỏ nha Cờ bạc kiểu đỏ ăn đồ đạc của ông, đồ đạc của tôi mình... Được rồi, cũng đỏ 300 này 400 này, 500 này Nhận không? Bao nhiêu cả nhận? À, 4 này, 500 này Đánh nhẹ 500 rưỡi đi Đánh 500 rưỡi này Ok không? Mẹ à, mười tài. tài cũ rồi Ông có cho tôi mượn một tỷ đi một tí nhá đây cho mượn một tí nữa một tí ông cầm về à, trăm là đây là tí mốt ừ một tí nữa hai ok hai tí nhá ok cứ làm sao mà có trách nhiệm cho tôi rồi yên tâm từ trước này không biết rồi đấy dạ. Không váy không không váy mẹ cho tiền để xuống mạng như thế nào thì mẹ đánh cái ván này bắt chốt mẹ đi một này hai này ba này bốn này năm này sáu này 7 này 8 này 9 này 10 này tỷ đánh một tỷ vào tay này xíu thừa cho một tỷ nữa này ờ, Sơ thơm tí không có đủ tiền trả không? Thì là ba cộng phải thua hay là ba tỷ thì đó đúng không? Ok, tôi ăn hết một xíu ờ, xíu một tí nhá. Mở ra xíu. Có thế như này này, ván này là tài tôi ăn đúng không? Xíu rồi, không ăn đúng không? Rồi. Mở nhá đi mẹ ai tay vậy thì làm thế nào để tôi giành chiến thắng thì cái sản phẩm này tôi muốn tư vấn muốn giới thiệu anh em cái đồ chơi này để anh em sử dụng anh em phải kiếm tiền thì cái sản phẩm này của nó có tên gọi là nước điện từ báo dung tài xỉu cái sản phẩm này yêu cầu đó là hột lắp đĩa người ta anh em đến anh em chỉ lấy một ít dung dịch điện từ, anh em chạm hột là anh em có thể giành chiến thắng hoàn toàn chiến thắng trên sân chơi đấy anh em nhé anh em sẽ có thể kiếm tiền nhịp dung thì đơn giản thôi cứ tài thì dung mạnh mà xỉu thì dùng nhẹ rất ok rất dễ chơi luôn thì bằng cái thực tế này để chứng minh em hột lắp đĩa là hoàn toàn bình thường thì đây tôi kiểm tra lâm châm qua cái lắp cái đĩa cho anh em nhé này nếu mà lắp camera lắp công chuyện nha anh em kiểm tra nít chặt luôn đấy à. ok cho anh em đây thanh lâm châm rất chia mạnh này và đây tôi đã đổ một số tài xỉu vào bát muối 100 trăm những hột này đều nổi chứng tỏ chứng minh em là những hột này hoàn toàn hột trợ hoàn toàn hột thường anh em nhé đây tôi bốc ngẫu nhiên ba hột đấy nó lau qua đi cái sản phẩm này yêu cầu anh em phải lấy một ít nước dùng dịch điện từ anh em chạm tay hột là anh em đã phải giành chiến thắng là tuyệt đối là một trăm phần trăm đây kiểm tra tiếp qua lâm châm cho anh em này đấy hoàn toàn một thường thôi nếu hột công chuyện anh em kiểm tra qua lâm châm nó hít chặt vào tiếp theo này tôi soi đèn flash cho anh em đấy này một hột này hai hột này em nhá nếu hột công chuyện em soi đen xì đục màu trong nên hột hoàn toàn bình thường này soi trong suốt luôn đấy thì tôi đã kiểm tra cho anh em đủ qua ba bước thử nước muối lâm châm và soi đen. và bây giờ tôi vào tôi hướng dẫn anh em cách sử dụng cái sản phẩm này để anh em phải giành chiến thắng thì anh em đến xong dưới đến, đến chơi nhá anh em chỉ cần lấy một ít dung dịch điện từ thôi anh em thoa đầu ngón tay đấy tác dụng của cái hũ điện từ này trên uh, tay mình là 10 phút đổ lại anh em chạm vào thoải mái vẫn còn tác dụng còn từ 10 phút trở đi nó sẽ mất tác dụng anh em nhé anh em lưu ý tôi điểm đấy này đấy tôi chạm này đấy trước chỉ cần chạm đơn giản như vậy thôi là 100 trăm anh em sẽ được giành thắng và đi kèm nó thì đây là cái thanh hiệu báo dung của nó anh em nhớ rất chi nhỏ gọn nó bắt xa 5 mét đổ lại anh em ngồi bất cứ đâu báo chuẩn xác anh em biết luôn cứ tai dung mạnh xỉu dung nhẹ đấy bằng thế này thì bây giờ tôi bật thanh hiệu báo dung lên tôi test cho anh em một vài tiếng để anh em biết độ chuẩn xác của sản phẩm này anh em nhé đây tôi bật thanh dung lên này đấy lắc mạnh lắc nhẹ đều báo chuẩn xác anh em biết luôn 100 trăm ván này xỉu ai đấy sóc xong đặt xuống là báo chuẩn xác anh em biết rồi 7 điểm 322 đấy tiếp cho anh em này đấy lắc mạnh hay lắc nhẹ vẫn báo chuẩn xác luôn anh em nhé 100 trăm ván này xỉu ai đánh trăm triệu xỉu ai mở này xỉu ai 8 điểm 422 anh em chưa à, lắc loạn lên anh em đấy. vẫn báo chuẩn xác anh em biết luôn 100 trăm ván này là tài đấy năm cả người vào tài như này này mở này ok anh em 13 điểm 661 đấy tiếp cho anh em một vài tí nữa để anh em biết độ chuẩn xác của sản phẩm này anh 100 trăm này là tài nhá bán nhà bán cửa hết vào tài như này mở này tài này 11 điểm này 641 anh em nhìn chưa chuẩn xác chưa kỷ niệm anh em một tiếng cuối này để anh em biết độ bộ đồ chơi chuẩn xác này nó có giúp anh em đến sòng sới đến chơi kiếm được tiền không nha anh em nhá 100 trăm tiếng này xỉu ấy bao tiền đánh hết vào xỉu 100 trăm xỉu à mở này xỉu 8 điểm 5 hai một anh em như ok chưa đấy tôi tắt cái thanh nội dung đi vì thời lượng video không có nhiều thì tôi chỉ test cho anh em tầm 5 à, đến 7 tiếng thôi đấy thì anh em nào quan tâm và cần tư vấn thêm một cái sản phẩm này và muốn sở hữu bộ đồ này để anh em để tìm lại đi à, đến sòng sới tìm lại cái gì mình đã mất trong thời gian đánh xanh chín đánh đỏ đen thì anh em liên hệ trực tiếp tôi qua số điện thoại là 0931 255 999 hoặc là 0935 ngũ 4 để cơ sở trung tâm tôi sẽ tư vấn giới thiệu anh em cái món đồ chơi ok nhất anh em về sòng về sới anh em có thể kiếm tiền thì ngoài cái thiết bị tài xỉu cao cấp này ra thì cơ sở trung tâm tôi còn tư vấn giới thiệu đến tất cả anh em những đồ chơi như bầu cua sóc đĩa bài lá và chip gà mà những phần mềm của những bản game bầu cua sóc đĩa tài xỉu chiến thoại Đấy, bất cứ đồ nào liên quan cơ bản anh em qua trực tiếp cơ sở cửa hàng của chúng tôi cơ sở trung tâm tôi sẽ tư vấn đến test hàng trực tiếp cho anh em Đấy, cửa hàng một ở bến xe đông sài gòn cửa hàng hai ngã tư sở lộ anh em gần cửa hàng nào qua trực tiếp cửa hàng đấy test trực tiếp hàng thử hàng luôn anh em nhá thì cái món đồ chơi tài xỉu ngày hôm nay tôi giới thiệu anh em cái sản phẩm này cao cấp và độc quyền duy nhất chỉ riêng cơ sở trung tâm chúng tôi có thôi sản phẩm nước điện từ báo dung tài xỉu ấy để anh em danh thắng anh em kiếm tiền trên sòng sới sân chơi anh em nhé thì là uh, anh em nào cần thì liên hệ trực tiếp tôi qua hai số điện thoại hiển thị trên màn hình ấy thì thời lượng video không cũng không có nhiều thì tôi xin kết thúc cái video tại đây và chúc tất cả anh em giành chiến thắng trên những sân chơi của mình chào tất cả anh em